Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể cài đặt được cái phiên bản Photoshop 2023 về máy tính của mình nha. Thì đầu tiên trước khi các bạn tiến hành giải nén cái phần mềm này ra thì mình có một số lưu ý, đó chính là các bạn cần phải tắt hết các phần mềm diệt virus ở trong máy tính của mình đi. Các bạn hãy tắt hết đi nha. Rồi tiếp theo các bạn hãy tiến hành giải nén cái file này ra nha. Ok, như vậy là đã giải nén xong rồi Các bạn hãy đưa cái file vừa mới giải nén ra Sau đó các bạn hãy mở cái file này ra Rồi, các bạn hãy khởi chạy file setup Các bạn hãy nhấn chuột phải sau đó chạy bằng quyền admin Và các bạn hãy nhấn next, sau đó nhấn Z cho mình Tiếp tục nhấn next nha Sau đó các bạn hãy nhấn intro Và các bạn đợi cái phiên bản Photoshop 2023 này đã được cài đặt trên máy tính của mình cái thời gian các bạn cài đặt thì nó sẽ tùy thuộc vào cái cấu hình của máy tính của các bạn mạnh hay là yếu thì nó sẽ quyết định tới cái thời gian các bạn cài đặt cái phiên bản Microsoft 2023 này trên máy tính của mình Ok, như vậy là nó đã được cài đặt xong vào máy tính của mình rồi đó Và tiếp tục mình sẽ nhấn Finish để có thể kết thúc được cái quá trình cài đặt này Thì với cái phiên bản Photoshop 2023 này thì nó đã được ờ, kích hoạt bản quyền sẵn ở trong cái file setup này rồi Vì vậy các bạn không cần mất những cái thao tác mặt để có thể sử dụng được lâu dài cái phần mềm này và các bạn chỉ cần khởi chạy file setup sau đó là theo những bước như trên của mình là các bạn đã có thể sử dụng được lâu dài và miễn phí cái phiên bản Photoshop 2023 này về máy rồi nha. Ok, tiếp theo thì hãy cùng theo dõi mình test thử cái phiên bản Photoshop 2023 này để xem là nó có bắt mình phải đăng ký hay là mua bản quyền gì không nha. Đây chính là giao diện của cái phiên bản Photoshop 2023. một cái bảng trắng làm việc cái phiên bản này mình thấy sử dụng trên máy tính của mình cũng khá là mượt nó cũng không xảy ra lỗi hay là gây lag trên máy tính của mình gì hết vì vậy mình nghĩ là các bạn cũng có thể tải cũng như là cài đặt cái phiên bản này để sử dụng với máy tính của mình thì cũng khá là mượt thôi và mình chúc các bạn có thể cài đặt được thành công cái phiên bản Photoshop 2023 này và các bạn có câu hỏi gì cài đặt cái phiên bản này thì các bạn có thể ờ, comment phía dưới hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình và mình chúc các bạn có thể cài đặt được cái phiên bản này thành công với nha